Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh video của chúng tôi Thì hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các sản phẩm thì là uh, lồng gặt lúa, ờ, bắt cước, bắt cước cắt cỏ cũng như là lưới cắt cỏ Đấy, lưới cắt lúa, đây lưới tròn hợp kim Đây, đây thì là trước hết là sản phẩm bắt cước Bắt cước bên chúng tôi thì có hai loại Một loại là bắt cước nhựa, còn một loại là bắt cước bằng sắt Đấy, thì chất lượng thì tùy theo bà con sử dụng thôi bắt cước bằng à, nhựa này thì nó tiện lợi là nó dễ dàng thay thế thay thế à, bắt cước và thứ nhất là lắp đặt nó cũng dễ dàng hơn à, phần đầu bò thì mình chỉ cần tháo ốc ra rồi vặn cái này vào được đây nó có ren đây thì chỉ cần vặn vào là được là sử dụng được ngay đấy khi nào muốn uh, kéo dài cước hay là thu thu ngắn cước lại chỉ cần nhấn nút dây này đấy mình nhấn cái nút này vào rồi uh, kéo dây ra rồi kéo dây vào đấy, nó cũng vô cùng là tiện lợi đấy thì đây là bắt cướp bằng nhựa còn bắt cướp bằng sắt thì đây rồi sẽ bóc ra cho quý vị các bạn cùng xem đây đây bắt cướp bằng sắt của nó đây đấy loại này thì nó được cái tiện lợi nó bằng sắt đây nó bền hơn với lại là nó cũng lắp vừa với nhiều loại máy cắt cỏ hơn đấy thì nó thiết kế của nó thì giống như kiểu lưới cắt cỏ thôi mình tháo con ốc vào và bắt vào uh, chỗ đầu bò thôi đây vẫn phải sử dụng uh, con ốc ở phần đầu bò còn cái này thì nó không không cần nó vẫn trực tiếp vào luôn đấy thì có hai loại bắt cước như vậy cước thì nó sử dụng cước giống nhau thôi cước nhựa đây loại này thì cực kỳ loại này thì thì nó dùng an toàn hơn đấy vô cùng là an toàn đấy, loại này thì bà con về dùng cũng nhiều rồi cũng biết rồi đấy thì con bên này thì nó được uh, phủ sơn chống rỉ đấy vô cùng là chắc chắn đấy, bắt cướp hai loại bắt cướp còn đây đây là lưới cắt tròn hợp kim lưới tròn hợp kim Đấy, loại này thì uh, mình có thể về uh, cắt cỏ cũng được mà cắt đúa cũng được đây lưỡi tròn thì nó cắt đều hơn nó không bị văng đây bà con chú ý nhá đây những phần răng này nó đều ờ, được hàn thêm một ờ, một một cái hợp kim cái này cực kỳ chắc chắn này đấy mỗi phần răng nó đều được hàn thêm hết mức độ hoàn thiện cực kỳ cao đấy lưỡi tròn hợp kim đấy đấy sản phẩm với chúng tôi đều là những loại chất lượng để đảm bảo bà con về uh, sử dụng thoải mái vô cùng là yên tâm về chất lượng của nó còn đây đây là hai loại lồng gắt gắt lúa mà bên chúng tôi đang cung cấp một bên là loại lồng nhôm lồng nhôm thì nhìn nó khá thời trang hơn với là nó nhẹ hơn đấy lồng nhôm thì nó được cái là nó hơi kén chọn loại máy nó chỉ lo nó chỉ lắp được một số dòng máy của Trung Quốc thôi đấy thì dòng máy nào mà phần đầu bò của nó có ba con ốc như thế này thì ờ, sẽ lắp được còn mà không có thì thì sẽ không lắp được đa số thì các dòng máy Trung Quốc thì mới có như vậy đấy thì đấy đây, đây là đồng nhôm đồng nhôm thì nó được cái là uh, nó còn nhẹ đẹp nhưng mà độ bền thì chắc chắn nó không bằng con lồng sắt như thế này đây, lồng sắt là như thế này đây con lồng sắt này thì nó lắp được hầu hết tất cả các máy cắt cọ quá trình tháo lắp của nó thì đơn giản thôi chỉ cần bắt hai con ốc vào trong này và phần trên này thì mình cột vào ờ, cái cần gắt cỏ thôi đấy lồng sắt lồng sắt này thì ờ, nhược điểm của nó thì ờ, hơi nặng hơn một xíu chứ không phải là nặng đây nó cũng không nặng lắm đâu đấy hơi nặng thôi đấy nhưng mà nó cực kỳ chắc chắn riêng cái lồng này thì bà con về sử dụng đến 6 7 năm không vấn đề gì đấy tại vì nó bằng sắt mà nó cực kỳ chắc chắn đấy vì bà con sử dụng lâu dài cũng không vấn đề gì đâu đấy con lồng nhôm này thì cũng cũng vậy bà con về dùng mà mà, mà giữ gìn thì nó vẫn con quan trọng là của bền tài người thôi đấy thì bà con về uh, ấy thì đây đây đây là tổng thể tất cả các sản phẩm của chúng tôi đế tròn hợp kim ngoài ra còn có loại ờ, lưới đen nhưng mà hôm nay cửa hàng đang đang đang hết mẫu thì ờ, chưa thể quảng cáo đến bà con được đấy thì uh, đây bát cước này lưới tròn hợp kim này và lồng gắt lúa đấy thì bà con có nhu cầu uh, mua phụ kiện của máy cắt cỏ máy cắt cỏ như lồng gắt lúa hay là bát cước hay là uh, lưới tròn hợp kim hay là bụng sưởi đã sặc cỏ thì uh, bên chúng tôi đều bán đấy và con liên hệ ờ, điện máy cường lên địa chỉ 923 giải phóng hoàng mai hà nội hoặc qua số điện thoại 0922 252 666 0 09 62 133 858 đấy để được uh, tư vấn và báo giá tốt nhất sản phẩm thì uh, giao hàng trên toàn quốc giao hàng tận nhà thanh toán tại nơi tận nơi tại chỗ đấy thì bà con kiểm tra đúng ờ, đúng hàng mình đặt đấy đúng hàng đầy đủ phụ kiện đầy đủ đồ rồi mới giao tiền cho bên vận chuyển nên là bà con cứ yên tâm về chất lượng đấy còn về vấn đề mà quá trình tháo lắp hay sao đấy ờ, còn thắc mắc thì bà con có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc là gọi qua zalo thì à, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bà con Đấy, dịch vụ uh, hướng dẫn cho bà con lắp đặt Đấy, thì chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi nhấn nút đăng ký để uh, để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại đấy chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn